Tương tự như vậy thì ngày 23 tháng 12 tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em. 6 ghép cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 6996 anh em nhé. Tôi sẽ đi bắt xong thủ lô. 6996 anh em ạ. Cầu kèo là có thật 100% phải không ạ?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 tám bốn sáu chín sáu năm tám năm và con bảy anh em nhé. Cầu kèo chạy là có thật một trăm phần trăm phải không anh em? Và dạng chạm đề tôi sẽ bắt chạm 3 và chạm 5 cho anh em tham khảo vào ngày mai anh em ạ. Ngày mai rất chi là đẹp anh em ạ.